nữa bằng gì một tờ giấy cũng đừng quên bút chì và tẩy nhá trước tiên các bạn sẽ lấy một tờ báo sau đó các bạn sẽ gấp như sau các bạn gấp dòng sau đó các bạn gấp đôi sau đó các bạn bóc bong dính ra các bạn nhớ bóc phần bên ngoài thôi nhá các bạn đừng bóc hết phần dính gia đình mình lấy bút chì và tài liệu Thank you.